Dạ, u 亚路头乌，có nghe cụ chỉ bao chỉ bao, tư chỉ nó khó cụ lu xia, lúa tư, ba chỉ xử lý thầu cụ bao co, thiên chỉ có lò nó tê, qua cho cụ bao cho cho cái khó xia, hai tiền đi trong lịch cha, lu xia hai qua cụ chỉ mua có lại tê, cụ tuổi nhỏ ý là khó khó lu xia ta trong, thật chỉ qua là lúc cụ mua tiền liền trong, để có của bao sao. Thầy tiệt tụ tín hình nhỏ tờ nó Nếu ta tỏ lưu lưu lưu xia Thì ta tỏ nhân cho thật con Hẳn nò ló Quét ta nhỏ ta họ luôn tia tế nó Thế lý mua sao kì mò xia Tụ xia Do vì đi cha nhỏ họ luôn tiệt tế nó Thế lý mua sao kì lưu Thế lý mua sao kì cho Thế mua ít nụ Toàn tê họ dọc lo một thịa cái kaya tu mu lại che sẽ có yo xin thọ cho cụ lo tư ta si cụ yo tu nhỏ che sẽ cụ yo nhân cho có để yo kho kho lu xia chỉ sa mu wa lang nghĩa lang si lu lo cong lo lòng che yo nhỏ nhân cho có kho lu xia của xia tu nâng cụ lo à tiên Cô yêu nhau không có lúc xin Cô chỉ muốn cô là nào Yêu bởi yêu hay tiên Cô chỉ nhảy tình như chỉ có Họ cháy tiên cô tôi lại đa cùng mỗi thao lưu mong mỗi thao đi Cô yêu chỉ lưu bởi yêu lắm Bây giờ chỉ lưu họ chỉ khía râu cô Ê yêu chia cô quên hay nhau cho đi như bao tiền của dây ý thương nên chỉ đâu có nếu cứ chỉ mong đi đã chỉ nhớ đâu tiền nó đâu có chỉ ra lúa kia đâu cửa của chỉ tu sửa đâu có của dây bao tiền do mong thế, chia hai tiền mấy thương mua lại gì có ý gì, muốn thiệt tôi nhiều có hướng tiêu có cho đời 今夜高音轻轻流，对酒我已害病，孤独轻轻空，我已害病孤独轻轻空，一颗颗星星流，但是孤寂中写着歌，我别把月打亮了就哭 để từ lúc có luôn mình sẽ muốn thật sự không mình sẽ tao đến hệ của con người để có nhẹ là chị có chỉ khâu ở đó này từng chia ấy là thì khâu ở trong buồn nếu không một chúng ta như là chị chú có lấy xe còn chị lớn mà đâu nào cũng như đúng như con chỉ ta nếu chả mấy nếu chưa em cotizar no colo, cotizar no que nem é tão você. sushi Kau kau kau mau kau lu ni kat jujun Malik wa isi yang tu lu Ku ye bang tiang ku semua te Kau kau mau kau lu ni kat jujun Yang mai nếu tu kau nau hati Ku ta lại nak ye Kau kau kau yo lu tu ku tiang Di hati ku mong Dạ thật rồi Chị chạy nè Chị muốn đi ở chị đó Ta yêu ơi đang đau khổ nấu cười Cô yêu thì cô yêu chị vô cùng lắm Ê cô yêu ơi đang đau khổ Nếu thứ yêu thì ở chị 哥哥，以前不要要要哥，我只打哥电话。现在哥哥我被欺负哥了，这个心。哥哥啊，离别却又寂寞冷，我又只当心已老。哥哥又对你有多好，但是却又只当心来心麻木了。 để chính em có biết để có nhà nơi em biết ta luôn luôn để có thể chỉ cho ia để có chỗ cửa ta có chỉ thôi ta được chỉ nhà để có ở chỗ cửa nhà hay tiền mấy cái có nó hay tiền tiền giờ ta đã lo có ta luôn yêu nếu muốn em luôn nhớ. là chỉ thơ có hồ lý Chỉ có hồ sơ thơ mình kia Chỉ có một ta lên đi chẳng lại nó chỉ ra có đồ xia Nhà hãy chỉ có mùa lưu đi Ý lưu chỉ lưu có lộ có tù xia nó chỉ Chỉ có yếu bá có tù xia Yếu đưa có tù xia tiêu Hoa chàng yo mua tàu đèn đèn thôi lo tàu cũ ít theo lo sai chỉ tàu tụ nên gì luôn gì chua rong lì co cả lũ mình chơi mua luôn gì anh ta cũ nhỏ mua cho cho tiền tại cũ lũ mình chỉ đang cho tôi ta là lòng cả cho kể lũ thiên cả lũ xoan yến ra cũ muốn ta ý xin này à tôi nên cũ lũ lui sẽ lưu ý rằng cho lưu của moi Rong ta đua lì từ miền nông cầu kỳ gia Qua gia mô chỉ mua chạy trắng Thảo nên lưu so thả dễ nơi các bóng Khi các tuần nhật trở hồ lưu liệt tế nó xuyên Mẹ lên mùa Xa có tí tàu lưu xin hơi trọ bạc chế cụ chế cơ ư cho cả là sĩ hữu đôi y sang tiền chế cụ yếu bố cơ chế cho hậu cụ đôi xuyên chế chế hậu cụ xứng thiên cụ yếu chỉ bố cơ lúc hữu mong bóng thiên có qua y sang tiền làm tiêu sĩ tu xuyên sang hậu quả tiêu chỉ tao lúc sĩ hở trọng ăn ikutia mwaka nja wandu muwali nja tala nja tia nja chitepla nja hokundwa shelia tene kunja Mes caménos, mes rois Jean-Jean, et cognons, chandon chia, chani yo chandon chia, kumebro chia mi camino ni oi roi rai e ko nhỏ luôn sun si la ta ta ka she te ko ko li ku te a ti ri nu i shi da la sa nu no te ta ko po hai ti ho ku lu she lu je nhỏ yang chi mo lu ka li vì nhau tí ta kèn do có thể xả ra có solution hạt sinh kunyagatala tuni kulu. Jabilita kayo shino ku haidoko hete kuhunoga. Se kunjanjoga. Lushwana topotaga. Kapatang chaku lawaki. Kapatang no ku haidoko hete kuhunoga se kunjanjoga hei. Tati chalu chaku hete. Iyo shifro mokata ishine. Iyo ca yên yo chi khe ho ku lo dei mo li khe ku yên yo khe chi ta ho ka lo dei mo li cho vì lý cha nó nó mua quỷ lên xứ nên nó sẽ có có thiệt giả cho con có xứ sẽ có tư mùi rồi rồi xuyên trong nó lì tư để có tư lên dương phi và lũ nên tràn đơn trí trong tàn đô lý chỉ mua kể như xe đá trí để sẽ khai đầu có bao hai tiền tu tini wa trao ca trao Để lúc xe luôn chuyển đời ta Wa dạ tí lọc tí chỉ xong lúc xe luôn chuyển đời Cha nhô cả xong cùng lúc xe luôn chuyển chê Chê mô có lò nhóm răng xin ta của ý xa Vì thanh cho cụ tí xương thế thế hai lưu luôn xí đó cụ hai tiền, Có lúc lưu cụ lý giá tài Khi lưu khó tao cụ lúc xe luôn chuyển đàn nó cả xong xí không xin, con một Come bronzino. Kuni jaka walwa. Jaka te sataka ducha muta ducha. Tataka me kamen javi plitala. Kholun de tena poyo mo nuwa ka cho hukudwa isan tilana. Jakuyen jaka walwa li. Yala kusat yala sepli. Yala e che cu khi plou ei tu ti nên chia một cái sa đàn nó cho vào trên e thì li ở trên đó có thì suy vì kim của trẻ ngay đại tạng thế lòng chi tao sẽ chia e thì li mỗi con gió thăm hồ li nào của mình bao chia cô nên chế lòng muốn sao sợ trâu chia thì lòng tuôn trên đạt tiêu bỏ ba ma ban đồng nhịp tan trả bao Chúng ta đoàn lý ta nhóm hơn xin đại của Isha, thầy luôn hơn xin đâu cùng. Rủ cụ cha qua cụ đầu các sự đi, Cụ tiên lâu lòng mô say, cha chi phong, thiên mì chi hơ con. Gia cũng giao con bỏ lý nói, cụ dù ai cha ôn lấy nhau, cụ mê lô xe. Gia mua y lưu thế chỉ mô cụ nhau họ luôn đế tế nó là. Gia hai tiệt cho chúa, cụ lưu chúa đại nó tốt sao con phải tôi có phóng hay tiền quyền dân cho có thể cũng tranh nhân thật có Cô dụ mua nhân sản đưa chén trên tàu có Cả xa thầu có trở phá là Nhưng mà lên muốn xin đồ đoà Cô tôi mới nên đây sẽ